Hoa Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị có ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023 thật nhiều niềm vui, sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc cho sang năm mới, xuân mới sẽ có nhiều điều bình an tới với quý vị và gia đình. Kính thưa quý vị, nhân ngày đất trời đổi mới thì vạn vật cũng đổi thay mà phải kể đến chính là sự thức tỉnh của người dân tại Trung Quốc đại lục. Năm xưa, người được mệnh danh là Thường ủy thứ 8, Vương Kỳ Sơn từng giới thiệu cuốn sách Chế độ cũ và đại cách mạng. Trong đó nói rằng, người ta bắt đầu phản kháng không phải vì cuộc sống quá tối tăm mà là vì thấy được hy vọng nên mới phản kháng. Khi người dân Trung Quốc bắt đầu phản kháng, phải chăng vì họ đã nhìn thấy hy vọng và đang dần tỉnh ngộ? Có thể nói, Giao thừa 2023 đã đánh dấu một đêm thay đổi lớn nhất trong tâm khảm người dân Trung Quốc. Họ đã bước vào đêm của sự thay đổi vĩ đại nhất, sự thức tỉnh. Và đây chính là chủ đề bình luận trong chương trình ngày mùng 2 Tết hôm nay. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Sự chán ghét chính quyền và chế độ của người dân Trung Quốc đang bùng nổ dưới hình thức bất tuân. Đường phố Bắc Kinh đông đúc quá mức bình thường vào đêm giao thừa, bất chấp đại dịch đang bùng phát. Dòng người không hẹn mà gặp ngày càng trở nên đông đúc, đột ngột biến thành lễ hội bắn pháo hoa ngoài mong muốn của chính quyền Bắc Kinh. Bất tuân chính sách cấm bắn pháo hoa của chính quyền, dân Trung Quốc tự làm một lễ hội của riêng mình người dân tự phá điều đại kỵ, bất tuân. Kính thưa quý vị, điều Bắc Kinh sợ nhất là mọi thứ phát triển ngoài tầm kiểm soát, giám sát và đặc biệt là ngoài mong muốn của họ. Cho nên, điều họ luôn nhất mực đề cao chính là ổn định xã hội. Gặp phải bất kỳ sự kiện thảm họa nào, trước hết không phải lo cho người dân mà là ổn định xã hội, ém nhẹm thông tin, dàn xếp hậu trường, biến mọi thứ vào im lặng rồi âm thầm tự giải quyết, sợ bị phương Tây bàn luận. Hệ khi đến các sự kiện lớn của nhà nước, chắc chắn cảnh sát đều phải tăng ca để giám sát hay sách dịu những người bất đồng chính kiến. Những nhóm người luôn bị theo dõi và đe dọa đàn áp, bắt bớ người vô tội tu tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng, vì sợ những người lương thiện này có thể quấy rầy họ. Có thể nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn ai hết rất sợ sự bất ổn, cho nên ra sức mài dụ thái độ của người dân trở nên chai lì mà chấp nhận số phận. Thế nên thái độ bất tuân là điều chưa từng có, bởi vì hàng trăm triệu người Trung Quốc bất tuân đã phải trả giá thê thảm bằng mạng sống dưới chế độ cầm quyền. Thế nhưng đầu năm 2023, lễ hội bắn pháo hoa từ trung tâm Bắc Kinh đã biến thành cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người dân. Bỗng nhiên ngoài tầm kiểm soát, số lượng người chống lại cảnh sát áp đảo. Chưa hết, tinh thần bắn pháo hoa còn lan tỏa đến nhiều thành phố khác, hệt như cuộc biểu tình giấy trắng vậy. Hoàn toàn tự phát, không có tổ chức, không có người đứng đầu, chỉ đơn giản là khao khát muốn giải phóng khỏi sự kìm kẹp của chế độ hà khắc nhất hành tinh. Chính quyền đang tồn tại ở Bắc Kinh không phải để bảo vệ người Trung Quốc. Tất cả những gì chính quyền làm là bảo vệ quyền lực của đảng và người Trung Quốc trở thành vật hy sinh. Ở Bắc Kinh, pháo hoa nổ không ngớt, dọc theo hàng dài xe cộ, nhiều xe ô tô chạy qua cũng vậy. Pháo hoa nhiều như vậy, cứ ung ung chở đến. Họ đến để đơn thuần đốt pháo hoa. Người Bắc Kinh đang đến với pháo hoa trên tay để biểu thị thái độ của họ, bất tuân. Họ không còn cách biểu thị nào khác khi ngôn luận hoàn toàn bị kiểm duyệt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra một cái lồng giam thông tin nơi đảng chỉ cho người dân tiếp cận các thông tin mà họ muốn. Tất cả tiếng nói phản đối, trái chiều đều bị chính quyền đàn áp. Nếu như trong một quốc gia mà tiếng nói trung thực có thể phải trả giá bằng mạng sống, thì các hình thức phản đối như pháo hoa và giấy trắng thực sự là lựa chọn không dũng cảm, đầy sáng tạo nhưng rõ ràng đó là lựa chọn cay đắng, đầy khổ đau của những con người bị tước mất quyền làm người cơ bản, quyền lên tiếng và quyền biểu đạt. Chối bỏ sự kim kẹp Tại Nam Kinh, hàng chục nghìn người đã tập trung gần tượng đồng Tôn Trung Sơn ở Sinkekro. Người Trung Quốc vượt qua hàng rào để đặt hoa trước tượng. Ông San go bình luận trong một bài đăng trên Secret China rằng tặng hoa cho Tôn Trung Sơn có nghĩa là tưởng nhớ Trung Hoa Dân Quốc, tưởng nhớ Trung Hoa Dân Quốc có nghĩa là từ chối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hàng chục ngàn người không hẹn trước, không phải do thế lực ngoại lai thao túng thì có nghĩa là người Trung Quốc không phải bồng bột nhất thời. Đó là nhận thức, là khát vọng, là mơ ước của họ, chối bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ giấy trắng đến pháo hoa, hình thức biểu đạt của người Trung Quốc khác nhau nhưng nội hàm nhất quán, sự bất mãn với Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lớn đến mức cả Trung Quốc như một kho thuốc nổ. Chỉ đợi chăm ngòi, nó dường như có thể lập tức nổ tung. Tất cả gợi nhớ tới sự kiện bất thường Berlin có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy sự ổn định làm cái cớ để đàn áp người dân Trung Quốc bằng mọi cách. Để bảo vệ lợi ích của mình, người Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thể hỗn loạn. Sự thay đổi vĩ đại Cách suy nghĩ bị tẩy não này khiến người Trung Quốc luôn được ngoại giới bình luận là quá nhút nhát. Thứ họ muốn là được yên ổn làm ăn, họ sẵn sàng tuân theo quy tắc để đổi lấy sự bình yên cho bản thân và gia tộc. Họ thậm chí đã sẵn sàng im lặng trước cái chết của hàng trăm triệu đồng bào chỉ vì không muốn rước lấy rắc rối. Người Trung Quốc thà tin vào những lời nói dối của chính quyền, còn hơn là tự tìm hiểu sự thật để phải đau lòng, để phải đấu tranh với lương tâm của mình, để phải trở thành kẻ thù của chính quyền người Trung Quốc từng lựa chọn cách sống như thế. Chính quyền Bắc Kinh nhờ thế mà tiếp tục công cuộc diệt chủng lạnh đẫm máu người, duy ngô nhĩ, thảm sát Tây Tạng và mổ cướp tạng những người tu Phật Pháp, Pháp Luân Công. Nhưng Zero Covid khiến họ hiểu ra rằng dung túng cho cái ác thì đến một lúc cái ác cũng tìm đến họ và gia đình của họ. Im lặng trước cái ác cũng chính là hành ác. Họ buộc phải lựa chọn và người Trung Quốc đã lựa chọn, từ cách biểu tình ít người với giấy trắng trong tay tới số đông mang theo pháo hoa và tưởng nhớ Tôn Trung Sơn. Trung Quốc như bùng nổ khi nỗi đau mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không chỉ với một nhóm người, Zero Covid, thất nghiệp, mất tiền trong tài khoản ngân hàng. Nỗi đau ấy lan tỏa toàn Trung Quốc, lên mọi gia đình, mọi cá thể. Nó cướp đi sinh mạng, tài sản của bất kỳ ai, nỗi bất an cho tất cả. Những người cuồng tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vỡ mộng. Kính thưa quý vị, những câu chuyện về tiểu phấn hồng Trung Quốc khiến ta cảm giác vừa bi vừa hài. Có lẽ tâm lý không liên quan đến mình đã làm hại họ. Đến khi tai họa ập đến, họ mới cảm thấy nguy hiểm cận kề. Ví dụ vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, một người dùng Twitter có tên Lạnh Sơn Thời Bình đã đăng hai tấm ảnh của tiểu phấn hồng ở Tây An có tên là Ngôi sao nổi trên bầu trời đêm trước và sau khi vỡ mộng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tấm ảnh thứ nhất, Tiền Phấn Hồng này viết trên Weibo vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 rằng tay An cố lên, mọi người đừng tin vào tin đồn, đừng truyền đi những tin đồn, chờ đến một ngày rồi sẽ được hít không khí tự do. Vậy mà chỉ sau 2 ngày, một bài đăng khác trên Weibo của Tiền Phấn Hồng này viết Ai có thể cứu tôi không? Thực sự tôi đã tin những lời tà ác là có đầy đủ vật tư, tôi sắp chết đói ở nhà rồi. Không ai nhận đặt hàng, đã đặt hàng cũng trả đơn lại, cứu tôi với, đắt cũng được, tôi chỉ muốn ăn chút, tôi tuyệt vọng rồi. Trên thực tế, vào thời điểm Tây An bị phong tỏa, người dân không được ra đường, ra đường là bị cảnh sát bắt ngay, nên ngay cả đặt thức ăn cũng không được, sẽ không có ai vận chuyển cho bạn. Dù có tiền hay rất nhiều tiền thì lúc này cũng không thể dùng. Về tiểu phấn hồng cổ vụ chính sách chống dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vẫn còn những câu chuyện bi ai mà khi ai rơi vào hiểm cảnh, họ mới giật mình nhận ra sự thật. Tâm lý không liên quan đến mình Hệ quả tai hại nhất của việc đầu độc người dân Trung Quốc chính là tin vào đầu họ lối nghĩ, không liên quan đến mình thì nhất định không dây dưa vào. Thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy hậu quả của tâm lý này tai hại như thế nào. Vào năm 1989, khi các sinh viên yêu nước nổi dậy phong trào đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, chế độ cầm quyền tuyên truyền rằng họ là những người bị thế lực thù địch chống phá Trung Quốc thuê để làm loạn để tiện tay xử lý nhóm người này. Người dân Trung Quốc lúc đó im lặng và kể từ đó họ mất quyền biểu tình đòi dân chủ. Đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân tuyên bố phải chiến thắng Pháp Luân Công, dùng quyền lực để đối phó với những người tu luyện, chịu theo giá trị phổ quát, chân, thiền và nhẫn. Giang Trạch Dân đã dùng giả dối, tà ác thu hận để đẩy gần 100 triệu người tu tập vô tội lúc đó vào thảm cảnh, dẫn lên vụ giả thiêu để vu oan cho Pháp Luân Công và sau đó bắt giữ, bất hại, phá hủy thanh danh, gia đình tan vỡ. Chính vì biết những người tu tập Pháp Luân Công có sức khỏe rất tốt, lại không uống rượu bia hay hút thuốc, chính quyền lúc đó đã hạ lệnh tà ác nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại, mổ cướp nội tạng nhóm người thiện lương này. Thế nhưng khi nói sự thật này cho người dân Trung Quốc, có người vẫn nói rằng tôi chỉ cần không tập Pháp Luân Công thì cuộc đàn áp không liên quan gì đến tôi. Và kể từ đó, tà ác càng có cớ lộng hành, rồi mối nguy hiểm bắt cóc người vô tội để mổ cướp nội tạng có thể biến họ trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào, chứ không chỉ là những người tu tập Pháp Luân Công. Rồi từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần đầu ở Trung Quốc đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện chính sách Zero Covid cứng rắn để chống dịch. Từ những phương pháp như phong trào, treo biểu ngữ, ra khỏi nhà đánh gãy chân, cãi cảnh sát đánh gãy răng, đến những phương pháp cực đoan như không cho ra khỏi nhà, dùng hồ quang hàng chết cửa để cho dân tự sinh tự diệt hay đe dọa sự tử lập tức người ngoài bước vào khu dân cư. Họ vẫn giữ im lặng, cho đến khi không thể chịu nổi cùng quận nữa mà phải treo cổ quyên sinh, phẫn nộ tột cùng. Chỉ đến khi cả Trung Quốc biến thành một tù giam bởi Zero Covid, số phận của họ bị treo lơ lửng, không thể tự định đoạt, thì họ mới hiểu tâm lý không liên quan gì đến mình đã đẩy mình vào thảm cảnh thế nào. Và cuối cùng giọt nước tràn ly dẫn đến những cuộc nổi dậy chưa từng có. Vậy, đây có phải là dấu hiệu người dân Trung Quốc đã tỉnh ngộ, những cuộc biểu tình dấy lên và lan truyền từ nơi này đến nơi khác như trăm hoa đua nở? Bởi vì một khi nguyện vọng được thỏa mãn, người dân sẽ càng quyết tâm truy cầu chính nghĩa. Như thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không tiếp tục thống trị được nữa. Lần đầu tiên, người dân Trung Quốc thấy được hy vọng. Nếu người Trung Quốc thực sự đã tỉnh ngộ, sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể còn kéo dài được bao lâu? Kính thưa quý vị, triều đại hương vong là do số trời, thiện ác hữu báo, kẻ ác sẽ phải trả giá, còn người thiện lương thì sẽ luôn được sắp xếp những điều tốt đẹp về sau này. Cho nên, hy vọng rằng dù trong khoảnh khắc khó khăn nhất, quý vị vẫn sẽ lựa chọn tôn vinh thiện lương, rời xa hàng ngũ cái xấu, cái ác, thứ xú uế để nhận được phước báo về sau này. Sau cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Mùng 2 Xuân Quý Mão 2023. Hòa Giang và Duyên Vọng Cổ xin chân tâm thành ý kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.